Kính chào quý vị và các bạn, kính mời các bạn xem bản tin Tô Lâm dùng lý sự cồn để chiến đấu với đại biểu Như tờ Thời báo chấm đã phân tích vấn đề người dân phải đến đại sứ quán hoặc lãnh sự quán để xin xác nhận của cơ quan ngoại giao Việt Nam Bổ sung nơi sinh là việc mất công, tốn tiền và mất thời gian Không ai thống kê nổi sự tốn kém này đối với người dân cả nước khi họ ra nước ngoài hoặc những người đang định cư ở nước ngoài Tốn kém này là rất lớn chứ không phải là không tốn kém hay chính ông Tô Lâm không quan tâm đến những mất mát của nhân dân. Ngoài sự tốn kém cho dân thì Bộ Ngoại giao cũng phải bố trí nhân viên phục vụ cho nhu cầu này. Nếu Bộ Công an không chịu đổi mẫu hộ chiếu thì Bộ Ngoại giao và người dân phải tốn kém về nó. Chỉ có một sai lầm đơn giản của Bộ Công an và sự cố chấp của ông Bộ trưởng mà cả ngành ngoại giao và người dân phải tốn kém lên rất nhiều, phiền toái cũng như thế mà nhân lên. Đây là hình ảnh ông Tô Lâm và Tôn Sô tại buổi trả lời chất vấn. Chất vấn của Bộ trưởng Bộ Công an Tô Lâm sáng ngày 10 tháng 8, bà Huỳnh Thị Ánh Sương, đoàn Quảng Ngãi nói vấn đề cấp hộ chiếu phổ thông mẫu mới đang gây trục trặc nhập cảnh cho một số công dân tại một số nước châu Âu. Song Bộ trưởng lại cho rằng đây là vấn đề kỹ thuật. Đề nghị Bộ trưởng cho biết việc thay đổi này có thuận lợi và khó khăn, lãng phí như thế nào đối với công dân và xã hội. Trách nhiệm của Bộ Công an trong vấn đề này là gì bà Sương chất vấn. Ông Tô Lâm nói việc cấp hộ chiếu mẫu mới cho cơ bản đáp ứng yêu cầu người dân không có khó khăn gì từ việc nhận, cấp, sử dụng, quản lý. Khó khăn duy nhất là một số nước yêu cầu phải có nơi sinh thì Bộ Công an đã có giải pháp bổ sung ngay vào phần bị trú với các nước quan tâm. Những nước không đòi hỏi vấn đề nơi sinh thì hộ chiếu Việt Nam được đánh giá rất tốt. Hộ chiếu mới cũng không lãng phí, ông Tô Lâm nói, cho biết những hộ chiếu cũ còn thời hạn vẫn được sử dụng hộ chiếu cũ hết hạn sẽ được đổi mới. Sắp tới, Bộ Công an sẽ áp dụng hộ chiếu điện tử, hộ chiếu gắn chip, không có hộ chiếu nào phải bỏ đi gây lãng phí. Rõ ràng quan điểm của ông Tô Lâm là ý nói không gây lãng phí cho Bộ Công an. Tuy nhiên, như vậy thì lãng phí rất lớn cho người dân và Bộ Ngoại giao. Việc trả lời như thế được nhiều nhà quan sát cho là ông Tô Lâm đã dùng lý sự cùn với cách trả lời như vậy, không những ông Tô Lâm đã vô trách nhiệm với dân mà còn vô trách nhiệm với bộ máy nhà nước mà ông là một thành phần ở trong đó, ăn lương của nhân dân để phục vụ nhân dân. Nhưng cuối cùng, ông lại gây ra sự khó khăn, chỉ trệ cho nhân dân khi họ ra nước ngoài. Đây là hình ảnh lý sự cùn của ông Tô Lâm. Sự nhượng bộ của ông Tô Lâm khi nhận trách nhiệm sai sót về tấm hộ chiếu là điều tưởng giá trị nhưng rồi cuối cùng khi mà trả lời chất vấn của các đại biểu, ông đã lật kèo. Nếu nhận trách nhiệm mà không sửa vẫn cố bảo thủ thì lời nhận trách nhiệm đó chỉ là lời nói vô nghĩa. Như tờ Thể báo chấm đã cho biết, ông Tô Lâm không muốn bị ai ép buộc. Hiện nay, người có thể ép buộc được ông là ông Tổng Bí Thư. Ngoài ông Tổng, Tô Lâm xem nhẹ tất cả những lời nói của các nhân vật còn lại, dù cho đó là ủy viên Bộ Chính trị khác. Việc Bộ Công an cho đổi lại hộ chiếu có nơi sinh là nhu cầu cần thiết để tạo thuận lợi cho người dân và sự cứng đầu của ông Tô Lâm làm hành động vô trách nhiệm với nhân dân. Ông Tổng Bí Thư cần có biện pháp cứng rắn về mặt đảng để buộc ông Tô Lâm phải có trách nhiệm với nhân dân. Có như thế thì những lời giao giảng hàng ngày của ông Phú Trọng là đảng phục vụ nhân dân mới có giá trị. Là Bộ trưởng Bộ Công an, ông Tô Lâm vẫn phải coi trọng lợi ích của người dân. Người có khả năng buộc được ông Tô Lâm xem trọng quyền lợi của người dân thì người đó không ai khác chính là ông Nguyễn Phú Trọng, Tổng Bí thư Đảng Cộng sản Việt Nam. Không biết ông Trọng sẽ can thiệp như thế nào trong trường hợp này để người dân đỡ bị gây khó khăn khi đi ra nước ngoài. Đây là hình ảnh người dân cần ông Nguyễn Phú Trọng chẩn chấn chỉnh lại trường hợp của ông Tô Lâm. Đối với Tô Lâm, ông chỉ biết bảo vệ đảng và bảo vệ chủ của ông ta, ngoài ra người dân trong mắt ông gần như không có giá trị gì cả. Người dân vất vả, tốn tiền, tốn thời gian vì một cái sai của ông, nhưng ông lại nói ngang để không sửa. Một ông bộ trưởng coi thường dân như thế thì rất nguy hiểm, nguy hiểm cho xã hội. Kính chào quý vị và các bạn, kính mời các bạn xem bản tin Sự tắc trách của ông Tô Lâm lần này quá nghiêm trọng, ông Tổng tính sao đây? Cục Anh nạn An ninh mạng và Phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao trực thuộc Bộ Công an Việt Nam là tiền thân của Cục An ninh mạng trước kia Cơ quan này được lập ra để bảo vệ thông tin cá nhân của người dân. Tuy nhiên cục này lập ra dường như họ đã không làm tròn trách nhiệm được giao. Vào ngày 9 tháng 8, ông Bộ trưởng Bộ Công an Tô Lâm cho biết số lượng dữ liệu cá nhân bị thu thập mua bán trái phép phát hiện được lên tới gần 1.300 GB, trong đó có nhiều dữ liệu cá nhân nội bộ rất nhạy cảm. Đến hình ảnh ông Tô Lâm, Bộ trưởng Bộ Công an của Việt Nam Ông Tô Lâm vừa gửi các đại biểu Quốc hội báo cáo về một số vấn đề liên quan đến nội dung chất vấn tại phiên họp 14 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội được tổ chức vào ngày 10 tháng 8. Liên quan đến vấn đề bảo mật thông tin cá nhân, Bộ trưởng Bộ Công an Tô Lâm cho hay dữ liệu cá nhân của khoảng hơn 2 phần 3 dân số Việt Nam, tức là khoảng hơn 68 triệu người sử dụng Internet, đang được lưu trữ, đăng tải, chia sẻ và thu thập trên Internet với nhiều hình thức và mức độ chi tiết khác nhau. Báo cáo của ông Bộ trưởng Bộ Công an dẫn chứng các vụ việc điển hình như việc công ty VNG để lộ hơn 163 triệu tài khoản khách hàng, công ty Thế giới di động và điện máy xanh để lộ hơn 5 triệu email và hàng chục nghìn thông tin thẻ thanh toán của khách hàng. Vụ tin tặc đã tấn công vào hệ thống máy chủ của Vietnam Airlines, đăng tải lên Internet 411.000 tài khoản khách hàng thành viên của chương trình Bông Sen Vàng hay vụ dữ liệu khách hàng của công ty FPT cũng bị đăng tải công khai trên mạng. Đây là hình ảnh không biết Cục An ninh mạng và Phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao đang ở đâu. Không hiểu Cục An ninh mạng và Phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao làm gì mà để tình trạng mua bán dữ liệu cá nhân hiện đang diễn ra phổ biến, công khai đến như vậy. Nhiều dữ liệu bị giao bán công khai trong thời gian dài với số lượng lớn trên không gian mạng thông qua các website tài khoản, trang, nhóm trên mạng xã hội mà cơ quan chức năng vẫn không thể triệt phá được. Lần trước là Cục Quản lý xuất nhập cảnh làm cho hộ chiếu bị thiếu nơi sinh, giờ đây lại là lỗi của Cục An ninh mạng và Phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao không triệt phá được thành phần tội phạm ở lĩnh vực này. Vậy câu hỏi đặt ra cho ông Tô Lâm là với ngân sách hơn 4 tỷ đô la cho Bộ Công an Việt Nam đã dùng vào những việc gì mà để tội phạm nhởn nhơ đến như vậy. Thực ra, Cục An ninh mạng và Phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao chuyên đi phá những trang báo, những trang mạng xã hội phản biện tại những nơi ở trong và ngoài nước. Họ nói rằng đây là những luận điệu sai trái mà chính quyền thực hiện chứ họ không bảo vệ người dân. Đó là bản chất của họ. Cũng đến lúc người dân Việt Nam tự hỏi tiền thuế của dân được Bộ Công an làm gì cho dân? Dùng tiền của dân nhưng không bảo vệ cho dân, đây là lỗi rất lớn ngược lại họ còn ly phá nhân dân. Ông Nguyễn Phú Trọng luôn muốn xây dựng hình ảnh Đảng Cộng sản trong mắt dân thì ông Trọng cho xử lý vấn đề này như thế nào? Nếu ông Trọng truy trách nhiệm cho người đứng đầu Bộ Công an thì có thể hiểu ông vì trong sạch nhưng nếu ông không muốn xử lý người đứng đầu về việc này thì những lần đốt lò của ông cũng chỉ là vì mục đích thanh trừng hay đấu đá phe phái chứ không hẳn vì sự trong sạch vững mạnh như đảng hô hào mỗi ngày. Trong gần 1.300 gigabit dữ liệu ấy, không ít dữ liệu mà thông tin mật của các tổ chức, các doanh nghiệp. Thời này là thời đại 4.0 nhưng lại để mất dữ liệu thì rất nguy hiểm cho các doanh nghiệp đó. Đây hình ảnh ông Nguyễn Phú Trọng sẽ xử lý như thế nào với Tô Lâm về những sai phạm liên tục như vậy. Theo thông tin chúng tôi được biết, lực lượng công an Việt Nam hiện nay có trên 1,2 triệu người, tính cả chính quy và không chính quy. Tuy nhiên quân đông nhưng lại không tinh. Cảnh sát hình sự thì đùn đẩy trách nhiệm cho hiệp sĩ đường phố. Rồi mỗi lần bắt cướp thì lại thưởng nóng, thưởng nguội. Cứ như công an bắt cướp là kỳ tích vậy. Đó là tư tưởng đòi hỏi nhiều nhưng thiếu trách nhiệm trong công việc. Với lần này để mất 1.300 GB dữ liệu do gì mà các tổ chức buôn bán dữ liệu vẫn nhợt nhơ thì ông Trọng nên xem lại cánh tay mà ông đang dùng có hữu ích với nhân dân hay không.